số trăm số 525 Kinh trượng già tự áo đạo tam xứ Hán dịch đời hậu Hán Tam tạng ai thế cao người nước <clears throat> Nghe như vậy Một thời 50 vị thì kheo ở tại tinh xá thuộc nước xá vệ Bây giờ có của cải vô số câu ngựa không thể tính đếm được nhà trưởng giả không có con. Con thì cửa quan, vợ chồng trưởng giả, cầu đại thiên thần mặt trời mặt trăng, sao? Cầu mãi cũng không được. <clears throat> Khi ấy, vợ trưởng giả quy y tam bảo, văn dựng năm giới, ngày sau đó mang thai, biết rõ năm việc. <clears throat> hai Biết chồng mình nghĩ gì và không nghĩ gì. Biết nguyên nhân bào thai. bốn Biết phân năm Biết phân phân biệt được thiện ác. Lúc ấy là mình đã có thai, rồi giả vui mừng đẹp nhất, thức ăn ngon nhất. mười tháng đã mãn. Con trai, giao cho nhiều bà mẹ cùng đứa. Mẹ lo tắm giặt một bà mẹ. Bồng ẩm. Đứa bé lớn. Đến khi được 15-16 tuổi, vợ chồng trường có tìm vợ cho con. Thời gian sau tìm được đẹp nết na, con của một trưởng giả. Đám cưới được trong một khu vườn ở ngoài thành. Ăn uống, vui chơi, tết đại các thứ thức ăn ngon nhất. Phương đều đến, không ai chống phá. Tiếp đại khách khứa như ngày. <clears throat> Lúc này, trong vườn, cây bơ ưu có hoa. Người vợ nói với chồng, hoa này, người chồng leo lên cây hái hoa bơ ưu Cành cây bẻ gãy, người chồng rơi té xuống đất. tin con mình té cây chết. Người mẹ ôm đầu đứa con, người cha ôm hai chân con, so bóp ghét những đứa con hoàn toàn không sống lại được. cha mẹ thương con, đau đớn thảm thiết, tổn thương. Khách hứa thấy vậy cũng rất đau xót. Chống thế, Buổi tiệc ăn uống vui chơi chưa tàn mà chúng sao mà vô thường đã <clears throat> khi mang bác vào thành cất thực nghe tin vợ chồng trưởng giả chỉ có một đứa con mà lấy cây chết đang kêu khóc thảm thật không thể nói hết được xét thấy chỗ sinh của đứa bé này lợi tuổi thọ hết xin làm con nhà trưởng giả. Xin vào loài rồng, bị vô bắt ăn thịt, đều làm đám tang. Phật bảo tôn giả A Nan, ta với ông hãy đến nơi đó, cho tâm ý vợ chồng trưởng giả vơi đi. Nếu như không được vậy, e trưởng giả lo buồn sẽ chết. A Nan vâng lời, liền đi theo Phật đến chỗ nghe Phật lễ sát chân Phật, Phật hỏi trụ giả. trụ giả thưa, thân con vô phước, vì con vừa mới cưới vợ cho nó, tỉnh mời khách đến. Ăn uống vui chơi, chưa tan tiệc, nó leo lên cây hái hoa, rơi xuống đất chết liền. Đá, tâm trơ trơ như sắt, vừa được, mà nó lại bỏ con đi rồi. Phật bảo trưởng giả phải phải chết sự vật có suy cho cùng đến khi mạng hết thì hãy bỏ đi sự thương nhớ cho lo nghĩ xúc động khi ấy phật phóng ra ánh sáng chiếu khắp mười cho trưởng giả thấy được trời trong loài rồng cũng đang than khóc Đứa bé này vốn ở trên tuổi thọ sinh vào làm con nhà ông. Trong loài rồng bị vua chim thịt. Cha mẹ ba nơi cùng lúc đều than khóc. Vậy đó là con. <clears throat> Các thiên tử trên trời, đó là con ông sao, khi ở trong loài rồng, là con loài rồng chăng? Chẳng phải con chư thiên lại con rồng, sinh vô thường như mộng ảo, tất cả không Phật bảo trưởng giả Việc đã qua thì không thể kéo lại Trưởng giả thưa Bạch Phước gì Bạch là ngắn ngủi Việc này như thế Phật bảo cái bé này, ưa làm việc bố thí, tôn kính người. Nhà giàu, ưa vui chơi săn bắn, doanh nghiệp sống hiểu, Phật bảo trưởng giả, người như bóng theo hình. Lúc ấy trưởng giả vui mừng hớn, pháp nhận. Khi Phật nói xong, và tất cả đại chúng trong hội đều vui mừng.

Đức An Tức cùng với 500 vị sa môn đều ở trong núi Kỳ Xà Quật thuộc thành La Duyệt Kỳ. và cùng với đại chúng đắp y mang bác vào thành. Có một nhà hào tộc giàu có, bốn chủng tánh. <coughs> Lầu gác rất tốt đẹp, ở chỗ nào, ở chỗ cát. Quách được bao quanh bằng bảy lớp cửa, tánh tên là Đàn. Có một người con tên là Chế, đã được 16 tuổi. Tại quá đời nên Chế ở với mẹ. Khi Phật đến nhà cất thực, đứng trong cửa thứ ba, đến, Chế liền suy nghĩ, người này sao mà đẹp, đẹp như hạt châu minh nguyệt, có ánh sáng và có sắc vàng sắc màu vàng dưới ánh trăng. Lúc Phật đang còn đứng ở ngoài cửa vào thưa với mẹ, con thấy có một người đến nhà mình rất trang trong thiên hạ không ai bằng. Và lúc mới sinh ra đến giờ con vậy, này đang đứng trước cửa khất khất thực bố thí cho người ấy. Lam bỏng sẻn nên không chịu bố thí, chế thưa người này cho người ấy như chế lại thưa danh tiếng vang khắp đến cõi trời cõi người người mẹ cũng không chịu bố thí chế luôn mẹ liền sân giận bảo chế rối mẹ mãi mẹ phiền não rối loạn mẹ lại nói tiếp Người này không phải đến đây khất thực, lừa dối con thôi. Nay con còn nhỏ. Con này nỉ mãi không thôi, chừng Biết được của người mẹ, Phật liền hiện thần thông, phóng ra ánh sáng. Thấy ánh sáng Phật, trái đất vui mừng. Người ngu không biết bố thí, như trong lửa, phải ngồi trong đó chịu trận thì bị bọn sẽ tham lam. Sau sẽ bị tai họa. <clears throat> Người mà tâm nghĩ điều ác, miệng nói làm việc ác, ngu si. Không tin thì kheo tăng, sau khi người không tham lam bọn về sau sẽ được phước. Thân làm việc thiện, tâm nghĩ điều thiện, tự mình được phước mọi theo ở với người trí làm cho mình cũng thành. Chế thưa tiếp, mẹ cho con đem phần ăn của con ngày nay mà bố thí vậy. Con thề nhịn ăn một ngày, mau đem đến. Con muốn cho người này, sợ người ấy sẽ bỏ con đi thì rất khó gặp lại người này. Người mẹ chế tự đi lấy phần cơm của mình. Đẹp đem đến chỗ rồi lui ra đứng một bên. Con đem y phục thức ăn dân cúng Phật. Không đáp, với lại thưa, Phật là bậc đại sư của cõi. Xin Ngài thương xót độ thoát chúng con, làm cho con được phước. Thưa như vậy ba lần, Phật cho rất vui mừng. Những thói tham lam bọn Hôm nay con dành cho tâm con, nếu có cũng được thành tựu. cho rất vui mừng là được như ý nguyện, con cũng không mong cầu làm thiên vương đến thứ hai, cũng không mong cầu làm phạm vương ở giàu sang phú quý, mà chỉ nguyện cho con được trí tuệ. Phật bảo rất tốt. thành Tựu. ở cõi trời thứ hai. Nghe chế nói đang ở sau Phật liền đến trước Phật, bảo chế. Hôm nay, một chút thức ăn, y phục cúng dường Phật. Phật, không thể được đâu, mười vạn ức kiếp. Phật, chế thưa thiên vương để tôi không phải để một dường để muốn được làm giữ gìn tâm thiện tinh tấn thường vâng. nên phải được làm thiên vương đã thích bảo chế báu nhiều như tú, núi tu di cái lòng lành nhớ nghĩ bố thế cho dân đến ngàn vạn kiếp ức vạn kiếp còn chưa được chế lại bảo thiên vương giải thích người thợ mộc chọn lấy cây thẳng tốt tôi không vì đem một chút Phật <clears throat> Thiên vương đế thích là bảo chế Ông muốn cầu làm Phật Chỉ bằng ông cầu làm Phật. Hoặc làm thiên vương đế thích ở cõi trời đau lợi Cầu làm Phật rất Thầy hỏi thiên vương đế thích Bên trong cõi gì? Tôi có thấy Khắp trong cõi ấy rồi lớn lên dù có đem thân mình vào trong đó. Còn không dừng nghỉ. Để thích bảo, lửa lớn khắp trong cõi diêm phù lợi. Trong cõi đó có dân chúng, xuất sinh và loài. Ông không nên giết chúng. Nói lời ác, tâm nghĩ điều ác. Địa ngục, lúc nào mới được làm Phật. Chết dân chúng và côn trùng ở thế gian với lòng lành. Phật Di Lặc Phật Di Lặc Thọ tôi cầu Phật chế lại bảo thiên Vương Đế Thích Đế Thích ở cõi trời thứ hai Thái hoại cũng sẽ đến chỗ chết đều Thiên Vương Đế Thích chấp tay thưa vững vàng đến như vậy mong cầu làm Phật không ông sẽ được làm Phật Ông chớ rồi còn có người hơn ông. Lười biến cầu làm Phật không ngừng. Phật. Thiên vương đã tích liền im lặng, không nói nữa. Phật bảo chế, con trước sau đã hầu hạ. Con luôn nguyện cầu làm Phật, con thường để hầu hạ chư Phật. Cách sau hai trăm ức vạn kiếp, trong địa ngục ngạ quỷ xuất sinh nữa. Vạn kiếp xong, có sẽ làm vua chuyển luân. Có mười ức nước nhỏ phụ thuộc vào con. Con sẽ thống lãnh bốn thiên hệ, đi lại tự tại, làm việc rất ngay. Chẳng hết thì sinh lên làm phạm thiên ở cõi trời thứ xuất ở cõi trời thứ tư sẽ lại xin xuống làm vua chuyển luôn, lại xin lên làm phạm thiên ở cõi trời thứ bảy. Trăm ức vạn kiếp xong, con gì Kala, đồ trời người. Khi con sinh ra, ánh sáng chiếu khắp và vạn hai ngàn ức cõi trời đất. Trời thứ 28 Trời đất đem sáng như mặt trời mọc nhưng chúng đều thọ đến bậc thân con cao hai trăm trượng. <clears throat> Cõi nước của con sẽ có một vạn, một ngàn thành, bốn trăm tám mươi dặm, đều có bản báu, vàng bạc lưu ly thủy mã não. Khi con làm Phật, nhất có sáu ngàn ức sa môn Hồi thứ hai khi tuyết kênh có 4.000 ức sa môn tại A-la-hán. Lúc ấy dân không có trộm cắp, nên người ấy cũng không có khê hang đất đai tật buồn khổ tất cả đều chỗ ở đều ngày trời mưa ba lần để giải bàn luận đều tụ hội lại Tháng mùa hè thì không nóng, tháng mùa đông thì không lạnh. Tất cả đều được điều. Tinh xá con giảng pháp tên là Nan Đề Đà. Có người nam, người nữ. Cho Phật, Bích chi Phật A-la-hán cầu thể chứng đắc Phật đạo, không thể không tán phương trên vô cũng vậy dân chúng trong thiên ra từ đâu cũng không biết chết đi về đâu chế và các tỳ kheo tăng đều ở trước Phật. Phật rồi số 500 Kinh Thể Đồng Tử Hán dịch đời Tây Thấn Sam, Samo thời Đức Phật ở tại núi Kỳ Kisapa Dư Kỳ và một tỳ khéo đáp y mang bé vào thành khất thực. Khi Phật này Kala Việt, nhà này có một đứa con 16 khi ấy ở trước ở trong lớp cửa Thế <clears throat> có tướng tốt hình dáng trang nghiêm lạnh và sâu óc của Phật phóng ánh sáng rực rỡ. Như ánh ánh mặt trăng cửa. Thề thấy Phật động, liền đi lên nhà gặp mẹ nói. Ánh màu, hy hữu chưa từng thấy. Cửa, cầu mình nên giúp đỡ. Oai nghi Thương con mẹ nên ấy. Bé <coughs> bảo, như lời con nói, nghèo khổ vì sao? Sinh con thật là lạ, thì không hợp lý. Bây giờ, ánh sáng từ thân cảm kết trước oai thần tại lại nói kệ thưa mẹ như người thấy lửa giang mình vào trong đó tự làm hại như vậy. Bậc tôn quý, các thánh không ai hơn, bậc xứng đáng cúng dường cho được lợi lớn. Phần thức đem đến cho con, đại dân cúng vị ấy, vui này khó. Mẹ liền đi lấy áo tốt đẹp thức ăn đến cho thệ, thệ cầm lấy mặt cúi sát đất làm lễ Phật. Bạch Phật, nay được gặp Đức con chỉ tâm cung kính hướng về Phật xin nhận phần cúng dường này thời Phật thọ nhận rồi con điều phục là khéo tu bố thí ngày nay cúng dường Phật tâm niệm thật là tốt tại điều nói kệ thưa con cũng không mong thích phạm chỉ cầu tuệ các như Phật đấng vô thường. Bây giờ Đức kệ <clears throat> mong đời đời luôn bố thí tu chi trải qua ngàn ức kiếp đem lòng không vì chút ban cho mà đắc đạo vô thường thề liền đáp lại trời để thích bằng bài kệ to lớn không thể được cây to, mà phải chặt lần lần. To, nghiệp tích chứa từ nhỏ. Không do một chút thấy sao thành lớn, niềm ở thế gian. Thiên đã kể với thể, <clears throat> khó hiểu được pháp khó thành. Thể đáp lại trời đã thích. Giả sử cả thiên hạ bị đợi trọn không bỏ tâm Phật. Tất cả người cùng nhau làm hại tôi, nguyện lòng thành trọn không. <clears throat> Nguy thay thích tiên đều là phải chết, nguyện hướng nhất thiết trí, dùng mạnh như sư tử. Nói kệ cho thề Phật, một lòng hướng đạo chắc chắn làm Phật. Thầy đáp lại thiên đế thích Thiên vương chớ nghi ngờ đối với tinh tấn không lười biếng được làm Phật ở đời. Thiên đế thích im lặng. Khi ấy Phật nói kệ cho thầy. Đời hậu hạ tám ngàn Phật, tâm luôn nguyện đạo lớn. Kiếp tròn không đọa đường ác, chỉ tu nhiều đức thiện, con sẽ trăm ức lần cũng làm tứ thiên vương pháp làm đế thích chưa từng trái phạm hạnh sau sinh trời đất được thành tựu ở giữa đèn cõi nước hiệu là tu di kiếp được tất cả hầu hạ lớn 480 dặm thành quách đường bằng tất cả châu báu hội thuyết pháp thứ nhất 60.000 ức người. Đệ tử được độ đều đắc A-la-hán, hội thiết kinh thứ hai. Đều nhập tuệ la-hán. Chúng, hội thiết kinh thứ ba. Đọc lìa nhớ vào tuệ sắc, không vướng mắt. Khi ấy trong cõi Phật không có người ác, đều hướng đến đạo Pháp, việc làm đều chân chánh khổ, tất cả đều không có. Cùng nhau sống an vui. Trời mưa hết bụi đất, nóng lạnh, độ người rất nam và nữ. như Phật tôn kính. Nay ta giảng pháp này, Bồ Tát nên thực mặt trước chánh giác liền được vô số. Kinh Pháp không nếu hết lòng cung kính, phước báo cũng vô lượng. Phật thọ ký cho tệ xong. Con của Kala Việt là thệ cùng trời đế tích và các tỳ kheo. Lòng đều vui mừng ở trước Phật làm lễ, rồi lui Số năm trăm Kinh Bồ Tát Thể Hán dịch đời Tây Tấn, Sa môn bạch Pháp. Và cùng với năm đại Hán đang ở tại núi Kê. Sáng Phật cùng đại chúng đắp mang bát vào thành khất thực. Thành có một trưởng giả giàu có, và chỗ cao ráo bậc trong nước, nhà tường quách bao quanh, bảy lớp cửa, đàn ni gia nại. Ông ta có người là thể được 16 qua đời nên Tệ ở với mẹ. Ni gia nại khất thực. Ở trong lớp cửa thứ ba, thấy Phật đà lòng rất vui mừng, liền nghĩ. Sao mà đẹp đẽ, trang nghiêm không ai bằng như vậy? Đẹp như châu, mặt trời mặt trăng, da có đẹp như mặt trăng ngày rằm. <clears throat> cửa, Thầy liền chạy vào thưa mẹ. Người đến nhà mình rất trang nghiêm, đẹp đẽ, Thiên hạ không ai đến đây con chưa từng thấy người nào Thầy đang đứng ngoài cửa muốn cấp muốn cấp thầy. Thề thưa mẹ, ta nên cho vị ấy. Người mẹ rất tham lam bỏ. Ta lại thưa mẹ. Ở đời, tham lam bỏng sẽ không tốt xấu gì cũng nên cho họ. Người mẹ cũng không chịu cho. Vị này là bậc thầy trong tiếng hạ, đường vị này như bệnh đường... nói tiếp mẹ thương con mà cho vị này tiếng tâm vị này vang khắp thiên hạ ngoài cửa <clears throat> mẹ cũng không chịu mẹ nhiều lần mẹ giận dữ bảo thệ làm cho mẹ phiền muộn khất thực chỉ muốn dối gạt con thôi con cứ này nỉ mãi Cây đánh mới thôi à tham lam bỏng sẻn vật dụng oai thần phóng ra ánh sáng chiếu xuất thấy ánh sáng Phật tâm thể rõ bỏ bày người ngu không bố thí mù rơi vào trong lửa người này chỉ vì bị mù không nên mới vậy nên tâm nghĩ điều ác việc ác Người ngu không tin Phật, không tin sẽ bị đọa vào địa ngục súc sinh ngạ quỷ. Người không bỏng sản, thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, thì sẽ được phước. Cúng dường thức ăn cho Phật. Người trí cũng làm cho mình trở thành. Thưa mẹ, mẹ không chịu cho hôm nay đến cho con. Hôm nay con không ăn, có giường cho vị ấy. Con sợ người này bỏ con mà đi. Nó được gặp. Mẹ cũng không chịu cho, ta liền tự đi phục tốt đẹp đem đến chỗ Phật. Đức Phật đầu mặt định lễ rồi đứng qua một bên chắp tay bạch Phật. Con xin do Phật im lặng không đáp. Phật Phật là bậc Ngài đồ thoát cho chúng con, thương xót nhận cho con, làm Đệ thương như vậy ba lần. Phật đã rất vui mừng. Những thói tham lam bỏng sẻn con đã đẩy lùi. Phật y phục thức ăn. Như vậy sẽ làm cho con. Ta rất vui mừng lại bạch Phật. <clears throat> Tâm con không mong làm thiên vương đã thích ở cõi đau lợi thứ hai. Phạm Thiên Chỉ nguyện cho con có được ánh sáng Phật bảo lành thay Ý nguyện của con Nghe thể nói Thiên Vương Đế Thích đang đứng chấp sau Phật liền bước Mong cầu làm Phật rất khó được Kiếp trăm kiếp ngàn Có thể là được làm Phật chỉ đem một chút thức ăn y phục cúng dường Phật mà liền ta không thể được đến hết lại bảo nếu đem bốn báu nhiều như núi tu di mà lòng lành luôn nghĩ đến thiên hạ mười kiếp trăm vạn kiếp làm Phật thể trả lời đế thích với như người thợ giỏi đây tất phải tìm được cây thẳng tốt vừa ý tôi cũng không cúng dường Phật để muốn được làm Phật. Giữ gìn tâm thiện, sáng suốt, suy nghĩ chắc chắn phải được làm Phật. Bảo thệ Mong cầu làm Phật rất khổ Cảnh vương đế thích Thế lại trả lời đề. Nếu trong cõi diêm phù đề Đều có đầy lửa lên Đêm thân tôi quăng vào trong đó Tôi cũng Đế thích bảo, làm cho lửa đầy khắp đó, thì trong cõi đó có dân chúng, ông trùng. Ông không nên giết chúng, còn đọa vào địa ngục thì lúc nào mới được làm Phật. Dân chúng và các loài côn trùng ở thế gian để gia phó cho Phật Di Lặc. Phật Di Lặc sẽ độ họ Theo lại bảo đế thích. Nhưng đế thích tuy tôn quý nhưng cũng vô thường, cũng không thoát khỏi. Đế thích liền chắp tay, thưa thệ. Ông bình chí đến như chắc chắn ông sẽ được làm Phật. Thầy bảo đế thích. Thường cao ngạo, ở cõi trời vẫn tôi giữ gìn lòng lành, sáng suốt, tối không biến nhát, mong cầu Phật chán sẽ được làm Phật. Lặng không nói nữa. Trước sau, con đã cúng dường thức ăn cho Tâm con luôn mong cầu làm Phật. Con thì cách sau hai trăm vạn ức kiếp. Xuất sinh ngạ quỷ nữa. Phật Con thường cúng dường Phật với lòng lành, sau sẽ làm. Sẽ có mười ức lãnh cả thiên hạ, thường bay lại tự mọi việc làm đều chân chánh, tuổi thọ sẽ sinh và vui trời đấu xuất. Tuổi thọ làm Kim Luân Vương sinh lên làm trăm vạn ức kiếp sau. Độ thoát dân khi sinh ra ánh sáng chiếu khắp ba lên đến cõi trời 28. Trời đất đều chấn động mạnh. Tuổi thọ con người là 7.000 ức. Thân cao 280 dặm, được chạm khắc bằng bảy báu. Khi làm Phật có sa môn, hội thiết kênh thứ nhất đắc đạo quả A-la-hán, hội thiết kênh đều đắc đạo A-la-hán. Thời đó, dân chúng khởi người nam người nữ đều đồng lòng, dân chúng đường ác, các nơi cực khổ có, cũng không khe hang. Đất đai bằng phẳng, dân chúng không bị bệnh, được an vui, chỗ ở giữ. dân chúng muốn luận bàn, tụ hội với nhau tháng mùa đông không lạnh lắm. Tất cả được điều. Tinh xá giảng kinh tên là Nan Đề Đà. Nếu có người cúng dường và làm Phật, Bích Chi Phật, A-la-hán, đều được Phật đạo, Phật trí, tận cùng mười phương không thể. Trí Phật cũng như vậy, không có gì cao hơn. Thiên hạ không biết từ đâu sinh đến cũng không chết đi về đâu. Phật giáo nói kinh này xong, thế và thiên vương đế thích đều cùng đảnh lễ Phật. <coughs> kinh A Cưu Lưu. Nghe như vậy, Đức Phật ở tại vườn về, Phật bảo các tỳ kheo lâu rất nhiều an tin có đời sau điều tốt làm ác cũng chẳng gặp điều xấu Akelu nói đất bên ngoài đất trong thân nước bên thân, lửa bên ngoài lửa trong thân gió thân đều hòa hợp lại với nhau hoàn toàn không sinh trở lại thiện ác đã làm. Vì tâm nghĩ miệng nói, mất hết, về sau không xin trở lại. <clears throat> Khi ấy Akulo đem hàng hàng hóa cùng đi buôn với 500 thương gia. Trong đó Akulu gia đi qua vùng đất rất khó. Cỏ, lương thực, nước, cỏ mang theo đều đã cạn. Đi một ngày ba ngày, bốn ngày cũng không thấy nước cỏ. Thương gia bắt đầu sợ hãi nói, mà chúng ta đều phải chết đâu. Ba mẹ vợ con, cưỡi ngựa, tứ nước cỏ, đang Akolo ma trái xum xuê nước liền đi thẳng đến một người đàn ông khôi ngô tuấn tú không ai bằng người ấy ra tiếp đón mình chào ông điều gì a thấy người ở tại gốc cây chào hỏi mình vui mừng <clears throat> như được sống lại đâu đến đến đây muốn đi gì a đáp Tôi muốn được cứu mạng sống của tôi và 500 người cùng với Người ở tại gốc cây hỏi, ông cần đáp, tôi muốn có. Người ở tại gốc cây liền đưa hai tay phải ra. Nước từ năm đầu ngón tay chảy như dòng suối, mùi rất thơm. Lựu. <clears throat> Hãy tự uống xong lại đòi ăn. Người ở gốc đưa tay phải tức ăn ngon từ đầu ngón tay tua ra. Đức lâu lại khóc lớn, người ở hỏi, vì sao <coughs> năm trăm người bà xuất sinh từ ba bốn ngày nay đều không ăn rất là đói khát chốc lát vì thế tôi khóc người ở tại gốc cây bà Aculo hãy dẫn 500 người bà sẽ cho họ được no đủ. Akolu liền chạy đi, các bạn. Chớ có buồn nữa. Theo tôi đi đến đó. Vui mừng. Cả đều chấp tay làm lễ người. Người ấy hỏi, các ông muốn điều gì? Mọi người Chúng tôi rất đói khát. <clears throat> người ở gốc, người ở tại gốc cây liền đưa tay phải từ năm đầu ngón tay nhiều nước như dòng suối, người ngựa xuất sơn đều Người ở tại gốc cây lại đưa cánh Từ năm đầu ngon, năm trăm người và xuất sơn đều ăn no. Gốc cây hỏi, năm trăm người các ông muốn đi các thương gia thưa <clears throat> muốn đến biển lớn tìm châu báu Người ở tại gốc cây bảo, các ông đều muốn tìm cái đều từ trong tay ta. Người ở tại gốc cây liền đưa cánh từ năm đầu ngón tay thủy tinh lưu ly sa hô hộ pháp trắng mà người liền thâu lấy đi người ở Akulu đem vàng bạc này bố cho người nghèo cùng. Ai muốn thức ăn thì cho, ai muốn vàng bạc tiền của y phục thì cho. Rồi bảo những người đó chú nguyện cho tôi, làm cho trong tay tôi luôn tuôn là làm cho tôi sớm thoát khỏi chỗ hoang vắng này. Nghe nói vậy, angulo rất đất hỏi là trời hay là rồng hay người ở tại gốc cây đá chẳng phải là trời cũng chẳng phải là rồng cũng chẳng phải người tôi là ngạ quỷ dầu tôi là người rất nghèo ở trong nước dưới cửa thành tuy nghèo khổ ưa thích sa môn đạo nhân tôi nghèo khổ bố thí cho người. Thấy người khác bố thí. Tôi vui theo. Khi nhập Niết Bàn, các tôi thừa với các thầy tỳ kheo. con không có gì, nhưng tôi chỉ vào trong thành. <clears throat> có thể được thức ăn. Có thể được thức ăn. Tôi thấy họ khất thực được nên rất vui. giúp Niết Bàn. Quốc vương tên là Cơ Lập, đáp bằng bảy báu cúng dường Phật Ca Diếp. Lấy tay sờ trên đó và nói, nguyện cho tôi được phước, vui đem vật tốt đẹp cúng dường tháp Phật. Tôi sờ vào đó và nói, tôi được phước. Chưa từng ăn chay giữ giới, uống không đúng thời, nên sau khi xin làm hào bệ lệ. Nhưng do đời trước lấy tay sờ trên vật cúng dường nên làm cho được các vật cần dùng là do đời tới nên khiến tôi phải xin quỷ này. A Cô Lưu tự nghĩ ta trước đây không tin có đời sau, làm thiện không gặp được điều làm ác không gặp điều xấu là chính đời sau lại ở đời làm thiện thì được điều tốt làm ác gặp điều xấu từ nay về sau trở về làng ta sẽ làm việc bố cho người người mong cầu điều gì uống y phục ta đều cho không làm trái về đến làng ai cô lưu bạc nước ai muốn được vàng bạc cho báo y phục còn vật gì đều có thể đến ban bố hàng ngày nấu cơm cho đạo nhân nước vo gạo chảy ra cửa mỗi người ta phải dùng ghe đi Akolo khi chết sẽ lên cõi trời đau lòng làm người ở cõi trời cách tòa thiên đế dặm trong nước ấy có người nữ Hành khất thực tên là tham. Lành đem một bồn cháo gạo cúng dường xong Sau khi chết, người nữ ấy thiên nhân ở cõi trời đau. Bên tòa thứ ba của trời đế thích. <clears throat> hơn các thiên nhân khác năm Việt. Năm tuổi một tuổi thọ lâu dài, hai xinh đẹp, bốn trí tuệ, năm thần lực. cõi trời đau lợi, Phật lên trời, để tuyết kinh xong, và vô số thiên chúng. Nhân đó Phật gặp Akulu, đời bố cho người, nay cách xa thiên đế 400. Lại <clears throat> gặp người nữ xin ăn đời trước, đã đem chéo cái nay được ở bên tòa thứ ba của trời đế tích. Việc tri kiến từ xa Phật gọi Akulu đến và bảo, Chỉ ban phát cho nhiều người, nay lại gặp tu liền đến trước Phật, đầu mặt lễ Phật. Công... <clears throat> Nhưng chỉ làm thiên nhân thôi. Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bất Chi Phật, Phật. Nay thấy người nữ sinh ăn, chỉ đem cháo gạo môn ma ha ca diếp của Thiên Đế Thích là còn hơn các người đem chút vật nhỏ cúng dường ma mà được phước báo giàu sang đến như vậy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 tên là Tu Ma Đề vừa mới mất. Thương tiếc. Bán buồn rầu, tuyệt vọng. Gào khóc. Là có người cào nắm đất mình, và có người cầm dao cắt râu tóc mình. Tên đập vào tim, đau đớn vô cùng. Có người cào xé áo đang mặc mà than khóc giống như gió lớn thổi mạnh, rừng cành lá rung động. <clears throat> Lại có người giống như cây lớn bị chặt đỡ đau đớn như vậy. Đức... Các người kia vì sao Tôn giả An An thưa Bạch Thế Tôn này có con của đại trưởng giả vừa mới mất cha mẹ, con chồng họ, bạn bè buộc nên mê loạn như vậy. <clears throat> Đức Thế Tôn đi đến mà để cứu độ cho họ. Chư Phật Thế Tôn không có chỗ để nói, nay vì những người kia. Thế Tôn đủ lòng đại từ bi đến đó. Nhận lời thỉnh của A Nan liền đến trong thấy Đức Thế Tôn đến, những người đó đều lấy tay, rồi đi ra tiếp đón. Khóc lóc nghẹn ngào, không thể lớn nhưng vì kính sợ. À, chỉ đứng đó. Mẹ anh em, dòng họ, bạn bè của trưởng giả. Các người than khóc buồn đầu đắm chim vào pháp không thật này. Những người này đều thưa bà Thế Tôn, trong thành người này là thông minh, đã đến tuổi trưởng thành. Nhớ nghĩ đến, mọi người đều thích nhìn, nắm không chán. Với cha mẹ, kính thuận anh em, đã có nhiều của báu. Sân hô hổ phách, kho xe ngựa, thức ăn uống, thuốc than nô tỳ tôi tớ tất cả đều đầy đủ. Bỗng một Vì thế chúng con khóc than. Xin Thế Tôn vì chúng con dùng phương xa lìa được các khổ não. Từ nay về sau chịu các khổ như vậy nữa. Đoạn trừ được gốc não, tham dục, sân giận, được qua khỏi bờ vĩnh viễn xa lìa biển sầu bi khổ não, sinh ra nơi nào cũng không gặp duyên ác. Bây giờ Đức Thơ họ, bạn bè của con trưởng giả, các người có bao giờ thấy có ai sinh mà không các người này thưa chưa từng thấy như vậy Phật lại bảo mọi người Các ngươi muốn xa lìa sinh già bệnh chết thì chớ nghĩ đến sự ràng buộc ân ái này. Quay về nương với Tam Bảo. Vì sao? Vì ở đời và có thể dẫn đường cho những người mê mờ ngu si. Buôn bán và các thầy thuốc giỏi có tướng không bằng Phật. Vì bậc thầy cho thuốc là vật nói thuốc hay. Trong mười phương thế sinh có tử, đường sinh tử qua lại, chỉ không mười phương cõi nào chết. Chỉ Phật mới dứt bỏ vì dạng Phật. Phật đã bảo mọi người <clears throat> không, mọi người con không biết. Phật bảo mọi người lưỡi, nói lời hung dữ, nói theo dệt, giận si mê. Người nào làm 10 điều ác này gọi là Phật lại bảo Người nào trái nghịch không thực hành chánh pháp, không cung kính sa môn và các bậc trưởng là Phật lại bảo Tam bảo và các sa môn trì giới có đức cũng gọi là tử. Người nào tham lam bọn sẻ coi khinh, tự mình không giữ giới. Không giữ giới. Làm tổn thương đến người, đi, biến nhát, tâm. Xấu tình không đủ. Nghiêm khắc với chính mình. Thích. Âm lòng ganh tị, sân giận. Biệt thiện của người. Khen ngợi việc quấy của người thỏa mãn, không thân thậm chí không nghe chánh pháp. Người như vậy cũng bây giờ được người nào tâm không tốt ưa làm mười điều ác ngạo không tôn kính tam bảo không dự giới trong sạch những người nào như vậy đều được gọi người ưa làm điều ác vào đường ác người nào làm điều thiện mới được sinh cõi trời, nếu người không tin Phật cũng không hành chánh Pháp. Như vậy gọi là tử. <clears throat> Phật đã bảo mọi người, sang mà không kiêu mạn, tâm ý thường an vui, không cũng không tự cho mình thấp như mình. Tuy được giàu cả đều là vô thường. Biết chúng phải là của ta, còn hơn hội họp là có biết vậy nên tất cả pháp không màng đến cũng không vướng mắc vào cảnh trần gũi người trí không gần bạn từ xa lìa <coughs> pháp phật nói ra Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, ít có gian, được nhiều giàu sang. Tự cao coi thường, không lìa được cổ cao ngạo, mong được giải thoát. Người không cao ngạo. Người mà cao ngạo, ác đọa đường ác. Ngạo không gọi là tử, người có cao ngạo. Phật là bảo mọi người. Già, bệnh, chết ở đời này luân chuyển sẽ lại tỏ thân khác không? Mọi người thương. Thế Tôn, chúng con không biết. Có các người nên biết, chúng sinh do nhân trói buộc. Đường, nên không biết từ đâu sinh đến, chết đi về đâu. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói kệ, thường cho là thường. Thật khổ mà nói vui, vô ngã cho chúng sinh trong sinh tử, đắm trong kiến đảo trải ngàn về Nếu có người hiểu biết pháp vi diệu, thì chẳng phải thường, đúng là gốc khổ. Nếu người thấy ác xấu, đoạn ba độc chắc chắn được vô thượng. Phật là bảo mọi người phiền não nên phát sinh do nhân duyên nên chịu các khổ não. Chuyển trong sinh tử, sắc đời sau. Vì sao? Vì không chắc chắn. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ điều ác. lãnh chịu vô lượng do thọ các sinh vô lượng phiền não. Luân chuyển luôn như vậy, các sắc ví như bọt trên nước, tất cả các như bọt nước mưa, tất cả các tưởng nhớ, các vô lượng các việc làm, tánh túi, những cái biết của tâm đều là ảo không thật, chánh pháp vi diệu này là diệu Đáng cho các ngươi vì thương xót chúng sinh. Phật lại bảo mọi người địa không đến tới đời sau, thủy hỏa phong cũng không đến sau. Vì sao? Vì địa vô giác, vì đốt, vì bốn đại là vô thức. Địa tức là không bốn đại phải hợp mới thành. Do không đến tới đời sau. Bây giờ Đức Thế Tôn nói hết thảy trong thể không sắc, cũng không chỗ hiểu biết. Chân thật, bốn đại giả hợp thành, yếu mềm không muốn đến tới đời sau, không thể được. Phật lại bảo, nhãn không đến tới đời thì thân ý cũng không đến tới đời sau. Vì sao? Vì nhãn là không, không có chỗ tạm trú. Nếu muốn là không thể được. Hết duyên liền diệt, sinh không từ đâu đến. Ở đâu? Nhẹ. Các người nên biết, hợp thì có, duyên không lâu dài. <clears throat> là như người mắc nợ, tên số ngày công để làm trả nợ. Không ở lại, đi rồi là sạch hết, không còn gì sáu tình này cũng như vậy. Bây giờ được các tình không pháp này như hư không. Không lâu bền, không thể là của ta, do mà có hoàn toàn. Hợp tạo thành, đời sống. Khi Phật giảng nói kinh này, có 300 tỳ kheo, hết các lậu, giải thoát. Đại hán là có năm trăm bụi bẩn cõi trời lại có tám ngàn trời các người nên xem xét hết không nên xa lìa nhớ nghĩ này ta biết chư phật quan vì tất cả chúng sinh làm chiếc cầu lớn tất cả chúng sinh phật ở quá khứ là phật ca diếp phật Phật Câu này Hà Mâu Ni Phật Thi Khí <clears throat> Có hằng hà sa la như vậy đã đoàn trừ tất cả pháp tu tập vô lượng pháp ở trong các pháp không còn chướng ngại nhưng cũng đều là vô thường vô lượng bích tri phật quyết tâm cầu sự vắng lặng khéo cũng đều là vô thường có vô lượng vô biên được ba minh sáu thông và bệnh viễn xa lìa sinh cũng đều là biến đổi vô thường quá khứ cũng có những tiên nhân chứng được năm giới trong sạch thọ vô lượng kiếp được trở về vô thường thuở xưa cũng có vô lượng các tiểu vương đầy đủ bảy báu không rồi cũng là ta vô lượng kiếp đời quá khứ là các quốc vương đem đầu mắt tủy não tay chân thành lũy vợ con với ngựa bảy đầu đài và cả năm thú vui tất cả đều ban cho bây giờ ta cũng không có quyết phạm thì cũng vui vẻ ban cho không sinh tâm cũng không có luôn dũng mạnh sáng suốt tấn tới thiền định giải thoát ta muội rộng lớn không ngại sâu xa không ai bằng đầy đủ vậy nên khi hành đạo bồ tát ta ngồi bên cội bồ đề với tâm kim cang mà lập thề không rời khỏi chỗ này trừ bốn vô sở ý, 18 pháp bất và phát tâm niệm này. Thiên ma ba tuần, dần quyết thuộc đến, trang bị binh khí, cách 32 cho tuần, phát lòng suy nghĩ. Ta đem minh chúng, làm cho không thành đạo. Vỗ xuống đất, các quyến thuộc của ma, pháp mà ta hiểu biết, đất và hiểu rõ, nên ta được thành đạo. Bây giờ tập vô lượng công đức trí tuệ trí tuệ thành được đạo chánh vô thượng đối chuyển xe pháp tự mình thành cũng lại thành tựu giáo hóa tất cả chúng sinh có ba già xoa một tên là hai tên là tỳ sa na già cùng với những già xoa. Còn có vô lượng quỷ toàn biến hóa, biết giữ giới ở trong chính đạo. Họ là bậc cao quý hơn hết, không ai bằng, đã đoạn thể của ba độc, không có khổ lão bệnh tử. Thượng, nhưng rồi cũng sẽ bị vô thượng. Sau ba tháng, ta cũng sẽ nhập Niết Bàn đại chúng các người hãy với tất cả mọi người Như lai đất nhất thiết chủng thân tướng tốt đẹp thành tựu đầy đủ mà cũng không thể đời quá khứ vị la vô thường vì thế các người phải xem vô thường có thể được như vậy thì không có tâm yêu đương quyến luyến cũng không có ngu si sinh già bệnh chết sẽ lìa tất thông đạt các pháp phát khởi từ 12 nhân do nhân duyên này thường gặp chư Phật vì 12 nhân duyên tức là thấy nếu thấy pháp tức nên trong sạch khuyết giờ Đức Thế Tôn nói kệ các vua sinh trưởng cung cấm hùng mạnh đoan chánh trang sức đẹp đẽ voi ngựa xe cộ có báu rất nhiều các vua như vậy rồi chư tiên quá khứ mặc áo gia nai đề bà diên chư sách vở chư tiên như vậy cũng lại vô thường là hán quá khứ không không đắm ba cõi nhiều ruộng phước tốt, thánh chúng như vậy cũng lại vô lâu đoạn hết phiền là ruộng phước lớn giác độc chiếm núi rừng tiếng tâm vô thường đoạn từ phiền não được thành sau chuyển xe pháp phật tuy như vậy Chư Phật quá khứ biết việc ba cõi, vị lai, bền trí. Chư Phật hiện tại hằng xa ức cõi. Chư Phật sức mạnh vô thường không bỏ cõi. Tiên nhân quốc vương bỏ chư Phật duyên giác và vô học không tài sắc không kể mạnh yếu trí làm người bền vững vì thế nên thường rất khổ nên cầu chánh pháp. Ta xưa là cung điện, lầu vườn ao tắm, hoa quả vợ con, đầu mắt đều cho. Mong cầu Phật đạo. <clears throat> ta thuở xa xưa, do sự việc này, tu tập nhẫn nhục, bồ câu, các thịt đổi mạng, vì đạo chịu bệnh khổ, thực hành khổ hạnh tập hành phá trừ ma tràng đắc thành phật đạo ta chuyển xe pháp nơi vườn lộc dạ dạ xoa hung dữ ở trong bảy núi sơn ta hàng phục được quyến thuộc của chúng sức mạnh vô thường có thể hàng phục giống như đỉnh núi vơi dữ. quen thuộc, ta đều hàng phục mà không thể hàng sức mạnh vô thường. Đem tránh pháp luận, không bằng tay. Đệ tử <clears throat> Nhưng không hàng phục Ta thấy buộc nên sân pháp mê mờ đem trí tuệ lớn soi chiếu ta mà không thể hàng phục. Hàng phục thiên ma vương, phá toan mọi ngu ám. <clears throat> Đem chánh pháp chiếu sáng, hàng phục các luận sơ và những người em tướng, nhưng không thể hàng phục vô thường. Đức Phật thưa, lành thấy Bạch Thế Tôn. Giảng rõ pháp này. Kênh này tên là gì? phụng trì như thế nào. Phật bảo kênh này trừ chữ ưu não, các trì, còn có tiền, cũng có tên là như đạo thuyết thể hiện chúng sinh, thọ trì. Phật bảo tôn giả an Nan, thiện nam thiện nữ nào, thọ trì kênh Như Lai hiện chúng sinh trong bảy biết rõ được đời trước thể làm hại, lửa không thể làm trôi, không đọa vào và tám của Phật Di Lặc. Tội thứ nhất của Phật Di Lặc. Phật giảng nói cái này xong, Tôn giả A Nan và các ông giả soi cả các bà Atula, Kalola, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân nghe Phật nói đều vui vẻ, nhận lãnh để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 số 531 kênh trưởng giả ông Nguyệt, Hán dịch đời Khiêm, người nước Nguyệt Chi. Nghe như vậy, một thời Đức Phật cùng với một Khe và các Bồ Tát, Thị Nam, tại núi Kỳ Sa Quật, tu thành. Tất cả chúng hội vây quanh nghe Phật thuyết pháp. Ở trong thành kia có trưởng giả tên là Âm rất giàu có, của cải vô số, tôi đã cao mà không có con đầu. Tuy nhiên, có phước đức đời trước nên được bốn phước báo. Một, <clears throat> phu nhân sẽ sinh con. Hai, năm trăm ngựa trắng cùng khỏe mạnh. Ba, được nhà giả. Bốn, cùng đến một lúc. Tôn giả đang bạch Phật. Cùng đến một lúc. Phật bảo. Lúc trước, trưởng giả âm nguyệt âm duyệt có thân hai năm trăm người đi thuyền vào biển, nay được vật bầu nhà. Thế nên Đức Như Lai nói ý cùng một lúc tập hợp. Trưởng giả vui mừng tự nghĩ tập hợp lại cho ta. Ta nên làm thức ăn. Hội họp liền theo ý nghĩ, truyện giả làm nhiều hát đờn trống, âm thanh cõi trời. Trời tới thiên vương. Các vua rồng, quỷ, Atula vương, Hùng vương, cùng với quyến thuộc đứng trong hư không, nhìn xem phước đức. Với thần lực trưởng giả lòng rất vui mừng, hớn hở. Như Lai muốn đến khen ngợi. Nếu trường giả hiểu rõ, có thể khen ngợi bằng tám loại âm thanh hay tốt liên kệ. Trưởng giả hôm nay tụ hợp, tất cả đều đến. lợi tốt dòng họ, đức được bốn phước lành, lớn nhỏ xuống vô chư thiên rồng thần đều cùng thay trưởng dễ chứa được phước lành như xuân gieo lúa mùa thu gặt hái trước là phước báo theo nhau trưởng giả nghe được âm thanh năm tình ra thông thể vui vẻ bước ra cung kính thưa sa môn cù đàm thật là thật gia tộc của con có vô lượng phước lành cố đến mà còn nhà con khen ngợi. <clears throat> Trường giả điện đem lụa trắng tốt, vàng, dân cúng như lai. Họ nhận và chú nguyện. Bảo trưởng giả, tài năm điều nguy hại, tham lam bỏng sẽ cho người nghèo cùng thiếu thốn. Cãi lại, nay ông cũng vậy, ta nơi nào cũng được phước đức. Thế nào là năm việc nguy hại? Phật liền dạy. Không biết lửa lớn thiêu đốt lúc nào. Hai, lớn vô thường sẽ làm bị quan trên vô cớ tìm cách chiếm đoạt. Con hư sẽ tiêu xài không có hạn lượng. Lúc tìm cách đoạt lấy. Năm việc này kẻ đến thì không thể ngăn phạm pháp vua bị bắt giam vào phạt chết của cải nhập vào cửa quan làm sao ngăn cản được cuộc cải cho báu vô số bị quốc vương chủ không thể giữ lại được cũng chẳng phải thần rồng ngăn được vì sao về đời trước tiếc cho nên đời này không giàu không nghèo càng thêm vui mừng. Lúc đó Như Lai liền trở về núi Kỳ Sạ Quật. Bây giờ có kẻ dị đại kiền tên là Bất Lan Kỳ. Ngài Như Lai đến nhà trưởng giả, nói bài kệ khen ngợi mà được trưởng giả cúng dường ngàn vạn lượng vàng, nên sinh tâm nghĩ. <clears throat> Cô đàn chỉ nói bài kệ khen ngợi mà còn được vàng. Huống gì là ta đến đó sinh mà không được sao cho nên đến giờ sa môn cù đàm nói đó mới đi sinh ở sẽ được cô đàm cho bất lan ca ghét đến cúi đầu thăm hỏi như lai con đức mỏng cơm không no đủ nghe giả chỉ nói một bài kệ khen ngợi mà được rất nhiều cho báu. Lẽ nào con một bài kể để cho con đọc tụng Đến đó than thở. Với ba mình, Đức Như Lai biết kia sau này của cải sẽ tan hoại. Bất Lan ta Diếp không biết thời. Nếu đến nhà trưởng giả, gặp lúc nguy ách mà nói, bài lành, ác sẽ bị trưởng giả đánh trưởng như Lai mới bảo, ta không tiếc bài kệ, không biết thời để nói bài kệ này, ác sẽ bị đau khổ. Thế nên, Như Lai không ông nếu như gặp lúc đói, lúc nói đúng thời, câu kệ hay tuyệt, nói chân thật, ông có thể thoát khỏi. Bất Lan Ca Diếp tự nghĩ Ta đến nhà trưởng giả xin cho máu nên sa môn cô đàm. Nghĩ vậy liền. Ngài cứ cho con, đâu cần biết những việc khác. Như Lai thương xót can gián ba kia vẫn không chịu hiểu. Phật cũng đời trước của Bắc Lan Ca Diếp, nên đời nay Phật này. Như Lai là tội không thể không thể để được <clears throat> phật liền nói ni kiền độc tụng một năm mới thuộc sau nhà trưởng giả bị lửa đốt cháy vật bao cháy hết 500 ngựa mạnh khỏe cùng chết sinh đứa con xinh đẹp trong một ngày liên nhà vua sai sứ sau đó nhà trưởng giả đi thuyền vào biển vào bờ được vài năm trăm tiền báu bị trôi chìm hết thân tộc lớn nhỏ buồn rầu vì như sắp bị xử trảm cảnh thật buồn rầu lo đến <clears throat> nhà trưởng giả đọc bài kệ các hôm nay phước lành tập hợp tốt dòng họ. Xưa được bốn phước lành. Vui thế gian hai bằng. Chư thiên, thần, rộng đều cùng khen vui thay trưởng giả phước lành. Như xuân gieo lúa. Trước làm Lúc Ba Lan trưởng giả liền mở cửa nổi giận nói lại hơn ta tỏa hình, không biết hổ thẹn mà còn cho đó là nói điềm phước lành cho ta, làm cho ta càng <clears throat> nói bất lan ca diếp từ đầu đến chân không chỗ nào toàn thân cử động rất đau đớn bò lết về nhà các luật sư thấy bất lan ca diếp đáp tai biến này chính là do Bất Lan Ca Diếp không biết tự xét mình, trở lại oán trách Thế Tôn. Đức Thế Tôn ở trong vườn trúc. Cùng đại chúng đang vây quanh nghe Phật thuyết Pháp. Phật bảo đại chúng. <clears throat> Trước đây, theo Như Lai cầu xin một bài cả ca tụng để xin cho báu. Đã can chế ta không tin, tai họa đau đớn, tôn giả đang bạch Phật Bất Lan Ca Diếp với mà bị tai họa ấy <clears throat> Phật Cách nay hàng A Tăng Kỳ kiếp không thể tính đến Khi ấy có một quốc vương cũng tên là Âm Duyệt là tên là Anh Vũ đậu hót tiếng rất hay kỹ trưa nghe tiếng chim hót giật mình tức giận có chim gì hót rất hay. Thưa, lông có năm màu sáng rực đầu trên cổ. Nhà vua liền sai theo, liên tục tìm kiếm rất lâu mới bắt được được chim. Vua rất vui mừng, chán. <clears throat> vua liền lấy châu ngọc, thủy tinh, chân châu, san hô để trang sức trên đầu, cổ, lông, cánh của nó và luôn ở bên nó rồi nó giây phút nào. Sau đó lại có một con chim tên là bay đến đậu trên cung vua. Vũ được vua Anh Vũ, gia nhân nào đến đây? Anh Vũ đáp, ta bay tiếng rất hay. Nhà vua thương mến tôi, tôi thường ở bên cạnh lấy châu báu năm và chuỗi ngọc trang sức trên thân tôi. Chim cú sói đầu nghe rồi canh tị, liền nghĩ, để hót tiếng hay hơn anh Vũ, quốc vương. Đến lúc vua nằm nghỉ, cất tiếng kêu, vua giật mình kinh ngạc, giận đớn vô cùng quan. Đây là tiếng gì vậy? Làm kinh động lo sợ, câu. Đó là tiếng hót ghê rợn của con chim. Vua nổi giận nói, các đuổi bắt nó về đây. Mọi người bắt được chim đem về cho vua ra lệnh các quan <clears throat> nhổ hết lông cánh của chim sói đầu. Cử động rất đau đớn. Liễn xiển đã đến đồng ruộng vì sao đến nỗi như vậy? Vũ sở đầu sân giận Chính tại anh Vũ nên tôi mất Phật nói tiếng xấu mất tai họa do mình trở lại giận anh. Phật bảo Tôn giả A Nan, quốc vương nó chính là trưởng giả âm nguyệt, chiếm anh Vũ chính là ta, là bất lan ca diếp. Khi xưa, bắt đầu ganh ghét anh Vũ. Nay ganh ghét Như Lai, mất tai họa đau đớn. Lam ganh ghét sẽ thiêu mình, khác gì nạn cổ. Vì sao? Vì sao đã che ba Như Lai sáu lần? Đó là một, ở trong nước đang có tai ganh ghét che ba Như Lai. Hai, thuộc thành La Dịch trong thành La Dư Kỳ để vì tham vàng bạc mà che bao nhiêu nước ma kiệt đề vì tham vàng nằm ở trong nước duy gia ly vì tham danh lợi dưỡng vì tham lợi dưỡng và tiếng khen mà Bất Lan Ca Diếp và ngoại đạo lục sư đồ chúng đều một lòng nói và oai thần, ai nấy đều kính trọng. Chúng ta tiếng tâm không còn, sợ hãi, làm sao mà sống được, cũng như lấy cát, điên bị chìm xuống. Sau đó qua đời, bị đọa vào địa ngục, bị trị tất cả tội, đau khổ vô cùng. Phật là chúng là người xấu ác, tham lam, ganh tị, cao ngạo. Nhiều ức cầu, vì thế mà tự thật khổ thay. Các ông nên giảng nói rộng kinh này, cứu giúp chúng sinh đời. Giả dạ, An Bạch Phật, trưởng giả trước gieo trồng phước đức gì? Và đã tạo tội gì? Phật bảo tôn giả A Nan đời giả âm duyệt lúc còn nhỏ tôn kính Phật pháp giàu sang, sau đó cưới vợ. Tam bảo không có lòng lành người già yếu và trẻ nhỏ. Phước hết, sở nghiệp các ông nên chỉ bày làm cho họ hiểu biết pháp này này rồi bốn bộ đệ tử quỷ thần trong hội được nghe kinh đều vui mừng năm trăm ba mươi hai kinh tư hé dịch đời đông ngô người nước nguyệt chi nghe như vậy một thời Đức Phật cùng với đại gồm một ngàn nước vương xá thề tâm cùng 500 đệ tử đã khỏi thành vương xá lúc chưa đến nơi nhưng từ xa đã trông thấy Phật đi canh hành chiếu sáng khắp nơi mà người đời 500 đệ tử cùng nhau bàn luận Phật trang nghiêm không oai thần đến như vậy? Vì nhân duyên gì? Làm những hạnh gì? Tích chứa công mà được thân chúng ta nên đến đều cung kính run sợ lòng Đức Phật làm lễ rồi lui qua một bên. Tư Ha Muội đứng ra bạch Phật. Phật trang nghiêm như vậy chẳng có được đâu được như vậy thứ công đức gì? Phật hỏi Tư Ha Muội. Do thấy được điều gì mà nói thân Phật trang nghiêm như vậy? Rồi có được. Tư Ha Muội liền ở trước Phật nói kệ thưa. Dùng tưởng để nhìn, không thấy. Đấng trung tôn. Cất mỗi bức chân hoa sen hiện. Nghiêm không thể lường. Thân không không tuệ năng hiện chánh pháp. Khắp cả mặt đất cao thấp tự nhiên bằng phẳng, gần làm cho dễ bước kinh hình nơi ấy. Chân thân đứng lại mà đất phải, đất xoay chuyển mà không thể biết. Khi kinh hình nhưng lại không thấy, dấu vết của tất cả tướng đều hiện rõ ràng. Tướng bánh vô sắc trên mặt đất, những điều thấy đó. Vì thế nên biết phải tôn quý. Ở bên trái, ở phía trước hay ở phía sau, tất cả chỗ không thể thấy. Do nhân nào mà ý biết, do duyên nào tường. Vì thế nên tâm lấy làm lạc. Nguyện xin Ngài giảng giải rõ cho thân trí tuệ gốc rễ này làm sao đến nơi, hành những pháp nào, phải làm gì thành sự thật. Con đoạn trừ nghi, giải rõ cho chúng con được hiểu, làm sao để được trí tuệ Phật. Đã theo thứ <coughs> các hạnh nguyện bồ tự mình thành tựu mọi việc mười phương. Phật nói lành thay lành tư hai muội Thật là dày sâu, thật là bổ ích. Chỉ Như điều sâu kín, chỉ có lòng thương xót khắp mười phương, muốn độ thoát cho họ mới phát khởi đại sĩ, làm cho sáng suốt tiến tới. Tư hai muội ta sẽ giảng rõ. Ông hãy lắng nghe họ Tư Hà Muội liền thưa, con xin lãnh thọ. Phật nói tâm Bồ Đề thì liền phát tâm. Một, nương theo Phật. Một, hai, vào chánh đạo không quay trở lại. Ba, tự hiểu rõ bên trong tâm mình. Bạn lành để tự nương theo. Sáu không không nhàm chán trí tuệ. sáu Việc Khi ấy Phật nói kệ, nếu có người nương theo Pháp Phật, tránh rồi không trở ra, luôn biết nương tựa nơi bạn, liền theo đó có được nguyện lớn, tâm ý phải hiểu. Ấy là người không khiếp nhược của các trí tuệ, người như vậy mới lãnh thọ Pháp. Tư hai mùa bạch Phật các tâm thì Phật nói có sáu tâm vui, những gì là xấu. Được tâm vui nên không xa lìa Phật. Hai, quyết nhận lời. Làm vị y vương, sinh già bệnh chết cho người. Bốn, ta làm vị dẫn đường. Trong năm đường thoát khỏi sinh tử. Năm, thiền trưởng quyết cứu thoát người đang 6. Ta ở chỗ tối phá tan mọi ngu si. Đó là bây giờ Phật nói kệ. Quyết giữ lời để bạn trì tất cả hành được vừa ý cho người ra khỏi mọi ích hết thảy sinh tử Mọi người bị nó làm tham đắm, điều thấp. Xoay chuyển đọa đầy trong năm nẻo. Thuyền trưởng lớn, quyết cứu người trôi trong biển. Ta làm minh chủ với người mù sẽ cho mắt sáng. Bệnh và ngu si tất được cho trí tuệ. Bạch Phật Do được tâm vui nên có bao nhiêu được dừng nghỉ. Do Phát tâm Bồ Tát sẽ có sáu vị được an e nghỉ. Một Đọc trong địa ngục cầm thú ngạ quỷ. Hai Được thoát tai nạn. Được thoát khỏi các luận bàn nếu không còn rơi vào 96. Bột được chư Phật và La Hán độ do được an trụ trong pháp khí nên không còn lay chuyển. Do an trụ trong lời Phật dạy nên không bỏ mất Phật đạo. được an nghỉ. Do được ác mà thân xa lìa tám đạn cổ các ngoại đạo không mà gọi, hè như vậy đều phải và các la hán và tất cả những bậc danh độ để khởi tôn ý tất cả ta nay được khí tất cả chư Phật cùng với không dứt bỏ lời Phật dạy do đó được vừa ý thể của hư không có tiếng vang cũng có thể thấy cùng người dũng mãnh này vô biên là không thể Tư hai muội bạch Phật. Các pháp nào? Nói, người phát tâm Bồ việc đó là một nên thực hành bố hai nên tự mình giới cấm ba nhẫn nhục tấn năm nên nhất tâm sáu trí tuệ đó là sáu việc khi ấy Phật nói kệ, thực hành nhiều bố thí, giới, hành nhẫn nhục và tinh tấn và trí tuệ. Trước Phật liền được ký, được hùng mạnh. nước này cao quý nhất, các Bồ Tát nên thực hành. Người như vậy với tất cả, hành đặc biệt không ai bằng, ở nơi nào cũng được vô số người cúng dường. Tư hai Bồ Tát muốn chứng đắc Pháp dẫn vô sinh. Những Pháp gì? Phật nói, Bồ Tát có thành để mong chứng được Pháp nhẫn vô sinh. Thế nào là sáu? Không xét đến có không xét đến có người. Ba, không xét đến có thọ mạng. Đến có hình tướng. Năm, xét đến có sự có không không xét đến sự thường có. Đó. Bồ Tát thực hành sẽ mau chứng được. Bây giờ Phật nói kệ, ngô nghệ với thọ cũng không xét. Tâm không nghĩ có không, bậc trí tuệ nên xa lìa. Pháp nhân duyên, Pháp nhân duyên vô số, tất cả Pháp nên đắc pháp nhẫn. Phật Bồ Tát Đại Sĩ đã chứng đắc pháp nhẫn vô sinh thì để đạt được nhất thiết trí. Phật nói, Đại sĩ đã đạt được pháp nhẫn vô sinh thì có sáu việc để chứng được nhất thiết trí. Đó là một Được sức của thân hai Được sức của miệng ba Được sức của ý bốn Được sức của thần túc của đạo, sáu được sức của tuệ. Ba mũi bạch Phật, thế nào là sức của thân? Phật nói, thân lực là thân như kim cương. Lửa không thể tiêu đốt, dao không thể cả mọi người không thể làm lay động. Đó là thế nào là sức của miệng? Phật nói, là miệng có được sáu loại âm thanh, giảng nói vang khắp tam thiên đại giới đó là sức của của ý phật nói là dù cho trăm ngàn ức ma có đến cũng không thể lấy sợi lông của phật đó là sức của ý nào là thần túc lực thần túc lực chấn động tam thiên đại thiên thế trong đó không chút kinh sợ, đó là thần túc. Thế nào là đạo lực? Phật nói, mười phương cho Phật thuyết pháp cho tất cả mọi người. Tất cả đều được nghe của đạo. Thế nào là tuệ lực? Tuệ lực là có thể hiểu biết việc làm và ý của tất cả mọi người. Trong khoảng khải mốt bằng trí tuệ có thể hiểu, tất cả đều thấy, biết, rõ. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ đã được Pháp nhẫn vô và có sáu Pháp này, thì tâm. Bây giờ Phật nói kệ, thân dụng mạnh, không ai có không không có ai phá hoại được. cũng không thể hại thân này, tất cả người hoặc dùng gậy và mắng chửi, muốn hại thể được, cũng không làm động sợ long. Thanh lớn phan phạm thiên, ở trong đó không sợ hãi, tiết kinh pháp khắp thế giới, không có ý cao quý khó sánh bằng. Thánh Bồ Tát thật tự nhiên muốn quấy loạn cũng không thể làm động thân túc lực đều đầy đủ trời đất, người thành tựu túc lực liền biết là bậc. Nếu đã được đạo đối tôn, Phật và Pháp liền theo đó chuyển xe Pháp. tư hai muội bạch Phật, tựu nhất thiết trí, vô sở trước, chánh đẳng, chánh giác, an trụ bao nhiêu Pháp. Phật nói, nhất thiết trí, thích ca như là Đó là một mười luật của Phật, bốn vô sở ý, ba, mười tám pháp bất cộng. Xót thương lớn. Thể thấy được đảnh Phật. <clears throat> sáu Có 3 tướng tốt của bậc đại nhân. Đó là sáu pháp. Khi ấy Phật nói kệ. Phật là bậc đủ mười luật, Vượt, vượt lên trên làm đại tướng lòng thương xót không ai thấy được đến trời và loài rồng tất cả người không thể thấy như vậy tướng dũng mãnh có đầy đủ ba tất cả đều được thành tựu thượng thứ hai muội bạch vật ý như lai vô sợ trước chánh đẳng giác độ phật nói sáu pháp diệt độ. Lúc đó Thích Ca Như Lai để lại năm phần diệt độ. Thế nào là năm? Một, hai, định thân, trí tuệ thân. Bốn, năm, giải thoát tri kiến thân. Đó là năm phần diệt độ để vì thương xót mọi người nên phải diệt. Bây giờ Thích Ca tụng khen ngợi công đức của tỳ kheo dạy người bố thí mọi người nên phải diệt độ. Lúc này, Ca Như Lai tự làm cải vì thương xót mọi diệt độ. Nói với các Bồ Tát, ta vì mong cầu đạo vì thương xót mọi người nên diệt độ. Thích Ca Như Lai thuyết 12 bộ kinh cho làm cho họ đều hiểu rõ một văn kinh 2. Thuyết kênh Thánh kênh 4. Phân biệt kênh 5. Hiện kênh 6. Thí dụ kênh 7. Sở thuyết kênh 8. 9. 10. Vô tỷ pháp kênh 11. Chương cứu kênh 12. Hàng kênh Đó là 12 bộ kênh Nên Phật diệt độ Như Lai Giảng nói bốn tự quy Đó chỉ lấy cốt yếu không lấy thức hai chỉ lấy ba chỉ lấy tuệ không lấy hình bốn chỉ lấy chánh không lấy đó là bốn từ đã đạt được nhất thiết trí thích ca như lai thực hành sáu pháp bây giờ phật nói kệ độ vì muốn tất cả được an ổn cho mười phương thương xót người và phi nhân để xá lợi cho tan thân, như hạt nhỏ mịn, người nào được đều tôn kính, và do đó nên cúng dường, người phi ở trong cõi trời và người, sao nơi nào cũng khi diện kiến cúng dường ta sâu diệt độ với tâm ý rất thanh tịnh Phật dặn dò hai việc này không sai khác được quý trọng không ai bằng trong thế gian hưởng phước đức trời vẹn lưu lại mười kinh Phật để chúng các đang tu tập làm vô số phát tâm tốt mười đạo điện kinh ánh sáng thương tất cả người chẳng hiện ra ở đời sau liên tiết giảng bốn tự quy thương sự đời nói kinh này Phật lúc diệt độ. Đứng trước Phật nói kệ thưa, con sẽ phân vâng lời Phật, thật vui thay, tuệ vô thượng, này mà không phát tâm Bồ hôm nay đang trụ tại thế gian này. Tâm khuyến khích hành hạnh Bồ Tát như các hạt giống cây do tấm ướp ướp nên phát triển, mọc ra thân và cành và lá từ hoa do có hoa nên có quả rồi sau đó sinh trở lại như vậy theo sáu pháp liền phát tâm này có thể làm mà thực hành thì nghĩa Phật đều dễ nói kế đó sau đó sinh trở lại như vậy sinh trưởng Cây Bồ Tát là trên hết. Nếu, nếu muốn được tựa cây này, làm ăn ổn cho tất cả, vậy là cây lớn, vì thế nên xưng cả người, chỗ thực hành bồ tát. Phật sau khi Như Lai diệt độ có bao nhiêu công đức mà chẳng phải thể đem lại. Phật nói, sau khi Thích Ca Như Lai có số công đức mà chẳng phải chư Phật A-la-hán có thể đem lại. Một sau khi Như Lai diệt độ, giường, trời, rồng, quỷ, thần, chất lượng, thần điểu, thân giống hình người, hành động, ba tấn lòng người, nhân đều đến cúng dường xá lợi, không cùng. Hai, sau khi Như Lai diệt độ, mọi người trong ba cõi đều được giới, sắc giới, vô sắc giới. Như Lai, diệt độ. Bốn chúng đệ tử thực hành phước cúng dường tỳ kheo. Sau khi Như Lai diệt độ, 12 bộ bố khắp cõi diêm phù đề. năm Sau khi diệt độ, ở chỗ hẻo lánh xa xôi và các nước lớn, hiểu kinh pháp nghĩa lý, các ngoại đó sẽ hưng thịnh. Sau khi Như Lai diệt độ, Người nào Phật đã làm thần túc của Phật, sự biến hóa của Phật, trí tuệ Phật, sinh tâm mến mộ, phát tâm cung kính tịnh, từ nhân duyên đó sẽ được sinh vào cõi trời, thọ hưởng phước lành. Đó là sáu công đức mà chẳng hán có thể đem lại. Khi ấy Phật nói kệ, Người nào cúng dường xá lợi, được sinh vào cõi người, nếu cúng dường thì kheo tăng, được bốn chúng thế. Người trụ pháp thực hành pháp được phá cõi. Người nào nghe pháp yếu này, đương theo đó mà thực hành. Ở người nghe pháp vô thượng này, công đức Phật liên pháp. Thứ hai mũi bạch Phật, thế nào là đạo vô thượng thật? Phật nói có sáu pháp thật, sáu pháp đó là mắt địa sắc là chân thật, hai tai lìa ba mũi lìa sắc là lưỡi lìa sắc là chân thật lìa sắc là chân thật sáu ý lìa sắc là chân thật chẳng phải ta đó hiểu là vô sắc không hiện tượng vậy thân và miệng lại cùng ý. Đó không chủ nghiệp thật, không chủ thật. Sách các cái có, các cái có không liên quan. Đó gọi là ở trước Phật nói kệ thưa. Lành thay, Pháp không nghĩ, người nào nghe, không ưa muốn. Điều lo sợ đều đã thoát, không vướng vào yêu thương. Tư hai muội Nếu không lễ lại, cũng không tôn kính chánh pháp, không không thích nghe lời dạy bảo, người lòng không yếu kém, do khiếp nhược không tinh tấn. Hiểu pháp này, ý ma loạn không cảm hóa, tuệ, đám người này không những con ma và lính ma hạng tà kiến mà ở trong lưới nghi ngờ nghe lời này tư hạng người này chẳng phải là bậc pháp khí để làm bậc pháp khí xin Phật truyền thọ cho con a muội liền ở trước Phật nói kệ thưa và chánh pháp không thể tu này có nguyện làm bậc pháp khí xin phật truyền thọ cho phát từ trong lòng cùng đồng ý cầu bồ tát nghèo cùng làm cho giàu người không tin làm cho tin người sâu ác khuyên giữ giới ủng hộ cho khắp mọi thương thuyết giảng nhãn tính chỉ bày cho họ chiếu độ tất cả loài đều độ thoát. Chỉ dạy người, khi tất cả thoát sinh tử, tâm nhận Bồ Tát ở trong Pháp mà thực hành, cho chúng sinh được với lưu khắp mười phương cho tất cả tu tập. Phật bảo đồng tử tư, tư hai muội ở quá khứ đều là truyền thọ rồi, nếu quyết cũng sẽ truyền cho hiện tại. Vô số chư Phật ở các luân thọ nhận rồi. Nghe Phật truyền thọ, đồng rất vui mừng, từ chỗ cách mặt đất một xuống đầu mặt đảnh lễ xét khi ấy liền ở Đức Phật nói, Xin thương xót dạy chúng con, cứu sinh Phật. Đời sau, năm trượt sẽ gìn giữ Pháp. Nếu có người đuổi, người hung ác dùng gậy đánh, rồi có hẹn người này. Vậy <clears throat> họ tự biết lỗi, chúng con vào lúc ở đời sẽ nhịn vì tất cả người chẳng người cho chúng con pháp yếu, chúng con đều hiểu rõ. Với mạng sống không tham tiếc, chỉ thích ở nơi vắng vẻ, với không luyến tiếc. Bây giờ Phật nói kệ cho 500 đệ tử. 500 đệ tử ở đây hôm nay đều đến vào thời kỳ đời vị lai đều được Bồ Tát con sẽ chịu ít khổ não với tuổi thọ đi vào lúc ấy ở nơi nào được cúng dường ta lúc đầu phát Bồ Tát. Đời những chịu khổ, người nào học được như ta. Pháp vốn công kể, kể thuyết pháp này. Và lúc ta ở đời, ở tất cả hiện hình tượng hoan hỷ, khen người Phật còn ở đời, làm người làm ra hình tượng Phật, tất chư Pháp Vương ở hiện tại vì các chúng Bồ Tát. Sáng lớn, đại sĩ lòng từ rộng khắp. Hiện đang ở trời thứ tư, thường khuyên bến. Cố chỉ bày phép xong. Đời bấy giờ người thực hành, phần nhiều người đều phát tâm. Như còn dư nghiệp đời trước, loạn sẽ hết tội. chỉ Cũng không thể tự nó đủ, không ưa thường cầu hạnh Phật Bồ Tát. Sau, tuy khổ nhọc nhưng không lâu qua đời, liền sinh lên trời đau xuất An ổn, thọ vô lượng. Ở trong nước diệu dược vương, nơi Phật độ truyền giáo. Lúc sau này khi qua đời, ở đó đắc thần túc, luôn cúng dường các đức Phật, hành sau bây giờ được Phật truyền thọ ra khỏi ba đường ác. Xa liệt tám hoạn này các lưới ngoại đạo được giải thoát do không vướng mắc ngộ nên vượt qua các Bây giờ 500 đệ tử được Phật truyền thọ đều rất vui vẻ. Chỗ hư không, cách mặt đất 20 trượng, rồi mới thưa, Thầy tư hai muội của chúng con, vì sao truyền thọ nhận xét khác từ khác nhau miệng Phật phóng ra. Vô số cõi Phật rồi nhập vào đỉnh đầu. Tôn giả A Nan y phục đất đầu mặt lễ sát chân Phật bạch Phật. Phật mỉm cười tức là có ý nghĩa. Tư Hai Muội là đứng đầu trong đệ tử đều ở chung trong một kiếp, cung kính trong loài người. Hiền thiện, đời sáu ác năm thứ trong đó hết tội báo, cho nên được thần túc thần. Sau khi đủ loại nước, lo hiệu, danh hiệu là Liên Hoa Thượng. Khi ấy trăm đệ tử, liền ở trước Phật Phật đã nói cho chúng con, được truyền thọ sẽ làm Phật. Tất cả tạo công đức, vô số lượng không nhớ hết. Chánh Pháp Trụ nơi tạo Bồ Tát Thọ Kinh Chánh Pháp cho tất cả. Nếu có người nghe kênh này liền, thì chúng con nguyện đấng đại hùng truyền thọ cho Phật là cha luôn thương xót người chẳng người. Vì chúng bậc đại tướng phân biệt nói, lúc bấy giờ, về sau sinh tâm cung kính, liền phát tâm Bồ Tát. Đấng đại hùng, tuyết đầy đủ. Người sáng suốt nghe Pháp này, liền phát sinh tâm. Bây giờ, 500 đệ tử, nếu có người nghe liền tin, ngôn ta truyền thọ cho tất cả người ý mong muốn được dụng liền phát sinh tâm bồ tát ý chỉ ấy rất thanh tịnh sẽ được sinh quả trong sạch ba cõi liền phát sinh bồ tát dùng tâm này ra khỏi ba cõi mọi việc làm của cõi đều vướng mắc trong ba cõi nếu tâm ý bậc bồ tát không ai hơn sinh tâm vì tất cả thuyết đạo thọ có chỉ dạy giữa kinh này và hiện rõ Bồ Tát lời giáo hóa phổ biến khắp khác vô số kể pháp tốt đẹp không tuệ vô lượng đều đầy đủ xót khắp tất cả người Bồ Tát bây giờ tôn giả A Nan bạch Phật là gì, nên phụng hành như thế nào. Phật bảo tôn giả A Bồ Tát đạo thọ kinh tụng thọ trì tôn bạch Phật. Vì sao có tên Bồ Tát đạo thọ kinh? về như các loại cây trước là phải nổi mọc lên thân cây, cành, cây, hoa, quả. Vậy này, tôn giả này từ khi mới phát tâm Bồ Tát, liền được vui được dần nghỉ, thực hành phương tiện thắng trí, liền chứng đắc pháp nhẫn vô tuệ nhất thiết trí, truyền pháp diệt độ cho đời sau thờ cúng. Vì thế này, cái này tên là Bồ Tát Đạo Thọ Kinh. Phật đồng tử, Tư Đa Muội và 500 đệ tử trời người, rồng, quỷ thần. Chất lượng được nghe kênh rồi, tất cả đều rất vui vẻ. Đặt sát đất, làm để phật rồi lui ra. nên một bộ sẽ Thích. Con xin có con có giúp cả nhà được vô lượng tiền Phật. Ngày mai là 8 tháng 12 âm lịch. Kính thỉnh cả nhà cùng